ta giới thiệu cho các em cái phương pháp đầu tiên, phương pháp số 1 ờ, để giải quyết bài toán tính ờ, tính đơn điệu của hàm số chứa tham số m. Thầy sẽ đưa cho các em phương pháp số 2. Phương pháp tìm m để hàm số đơn điệu trên đoạn trên một đoạn có độ dài là bậc k hoặc là độ dài lớn hơn k, nhỏ hơn k. Được chưa? Phương pháp này sẽ như sau. Cái bước đầu tiên chúng ta sẽ làm là bước 1 tính đạo hàm Bước 1 chúng ta đi tính đạo hàm. Bước số 2 Đề bài yêu cầu tìm m để hàm số nghịch biến trên đoạn trên một đoạn có độ dài bằng k thì điều này tương đương với tương đương với thứ nhất a lớn không thứ hai y phẩy bằng không có hai nghiệm phân biệt x1 x2 sao cho trị tuyệt đối của x1 trừ đi x2 bằng k được chưa đấy là trường hợp nghịch biến trường hợp thứ hai đó là nếu như đề bài yêu cầu là hàm số đồng biến trên một đoạn có độ dài bằng k thì điều này tương đương với a nhỏ hơn không và y phẩy bằng không có hai nghiệm phân biệt x1, x2 sao cho trị tuyệt đối của x1 trừ x2 bằng k. Được chưa? Chúng ta áp dụng phương pháp này và giải các giải các bài toán số 3. Tìm m để hàm số y bằng 2x mũ 3 cộng với 3 nhân m trừ 1 nhân x bình cộng với 6 nhân m trừ 2 nhân với x cộng với 2017. Nghịch biến trên cái khoảng x1, x2 sao cho x2 trừ đi x1 lớn hơn 3. Và đáp án chúng ta chúng ta sẽ có 4 đáp án. Đáp án A m lớn hơn 6. Đáp án B m bằng 9. Đáp án C m m lớn hơn 0. Đáp án D m nhỏ hơn 0 hoặc m lớn 6 Vậy thì đối với ví dụ 3 chúng ta vẫn sử dụng phương pháp thầy đã đưa cho các em và thầy sẽ hướng dẫn các em sử dụng phương pháp đó để giải quyết ví dụ số 3. Bước số 1 chúng ta vẫn làm lần lượt các bước như vậy nha. Bước số 1 tính đạo hàm Y phẩy đây sẽ bằng 6x bình phương cộng với 6 nhân m trừ 1 nhân với x cộng với 6 nhân m trừ 2. Xong bước số 1 chúng ta chuyển sang bước số 2. Để hàm số nghịch biến để hàm số nghịch biến trên khoảng x1, x2 trên khoảng x1, x2 Sao cho x2 trừ đi x1 lớn hơn 3 lớn 3 thì điều kiện chúng ta chúng ta vẫn là như vậy nghịch biến thì a phải nhỏ hơn không a lớn không và phương trình y phẩy bằng không có hai nghiệm phân biệt có hai nghiệm phân biệt x1 x2 sao cho x2 trừ đi x1 lớn hơn 3 x2 trừ x1 lớn hơn 3 Vậy chúng ta đi giải quyết từng điều kiện một Điều kiện đầu tiên A lớn hơn 0 Chúng ta xác định hệ số A đây. A của chúng ta bằng bằng 6. 6 lớn 0. Điều kiện này là luôn đúng. chưa? Chúng ta chuyển sang điều kiện thứ hai. Phương trình y phẩy bằng 0 có hai nghiệm phân biệt x1, x2 sao cho x2 trừ x1 lớn hơn 3. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ làm cho điều kiện là phương trình y phẩy bằng không có hai nghiệm phân biệt đã y phẩy bằng không tương đương với 6x bình phương cộng với 6 nhân m trừ 1 nhân x cộng 6 nhân m trừ 2 bằng không Phương trình này là có hai nghiệm phân biệt. Có hai nghiệm phân biệt. Đến đây thầy sẽ rút gọn các hệ số đi cùng là hệ số 6 chúng ta rút gọn đi x bình phương cộng với m trừ 1 nhân với x cộng với m trừ đi 2 bằng 0 Được chưa? Đây là phương trình bậc 2 Muốn phương trình bậc 2 có hai nghiệm phân biệt thì chúng ta đã biết rồi Đó là delta phải lớn hơn 0 Điều này tương đương Delta lớn hơn 0 Đến đây chúng ta sẽ tính delta B bình phương, B là m trừ 1, m trừ 1 tất cả bình phương. Trừ đi 4AC. Trừ đi 4A của chúng ta là bằng 1, C của chúng ta là m trừ 2. Lớn hơn không? Được chưa? Tương đương. Khai triển bình phương một hiệu. M trừ 1 tất cả bình phương sẽ là m bình trừ đi 2m cộng với 1 Đúng chưa? Nhân phá ngoạn trừ 4m cộng với 8 lớn hơn 0. Đến đây chúng ta rút gọn đi. M bình phương giữ nguyên. Trừ 2m trừ 4m sẽ còn là trừ 6m. 1 cộng với 8 sẽ là cộng với 9 lớn hơn 0. Các em để ý vế bên trái của chúng ta là hàng đẳng thức. Đây là bình phương một hiệu m trừ 3 tất cả bình phương lớn hơn không bình phương một hiệu lớn hơn không cái này xảy ra khi và chỉ khi khi và chỉ khi biểu thức ở dưới dấu dưới bình phương nó phải khác không m trừ 3 khác không tương đương m khác 3 đây chính là điều kiện đầu tiên của tham số m thầy ký hiệu đây là một chưa sau khi phương trình y phẩy bằng 0 có hai nghiệm phân biệt rồi, bắt đầu chúng ta đi làm điều kiện tiếp theo đó là hai nghiệm là x1, x2 thì x2 trừ x1 lớn hơn 3. Giả sử x1, x2 là nghiệm của phương trình là nghiệm của phương trình y phẩy bằng 0 chúng ta có đây ta có x2 trừ x1 lớn hơn 3 ta có đây x2 trừ x1 lớn hơn 3 như ở ví dụ 1 và ví dụ 2 thầy đã nói cho các em biết rồi thì x2 trừ x1 thì bằng căn delta trên A tương đương với căn delta trên A lớn hơn 3 điều này tương đương căn delta của chúng ta delta thì Chúng ta lấy này, m bình phương trừ đi 6m cộng với 9 trên A. Các em chú ý ở đây, chúng ta không lấy A lớn hơn A bằng 6 nha, tại vì khi chúng ta xét delta thì chúng ta đã rút gọn cái phương trình y phẩy bằng 0 rồi. Do đó A hệ số A của chúng ta ở đây là bằng 1. A là bằng 1, lớn hơn 3. Điều này tương đương thì đối với bất phương trình này chúng ta sẽ có hai cách giải. Cách giải thứ nhất, chúng ta đưa bình phương một hiệu ra ngoài dấu căn bậc 2. Khi đó biểu thức chúng ta sẽ chứa dấu giá trị tuyệt đối và các em lại phải chia làm hai trường hợp. Và cách thứ hai, chúng ta bình phương hai vế lên. Thì thầy sẽ hướng dẫn các em cách thứ hai bình phương hai vế cho đơn giản. Bình phương vế bên vế bên trái chúng ta sẽ còn lại là m bình phương trừ 6m cộng với 9 dưới mẫu là vẫn là bằng 1 thì thầy bỏ mẫu đi về bên phải chúng ta 3 bình phương lên sẽ là bằng 9 đến đây chúng ta chuyển vế và rút gọn m bình phương trừ đi 6m lớn hơn 0 chúng ta giải bất phương trình bậc 2 đối với ẩn m điều này tương đương với m sẽ nhỏ hơn 0 hoặc là m lớn hơn 6 và chúng ta kết hợp với điều kiện, đây là điều kiện số 2 của tham số M. Từ 1 và 2. Từ 1 và 2, 1 2. Ta được ta được điều kiện của tham số M đó là M nhỏ hơn 0 hoặc hoặc M lớn hơn 6. Vậy từ 1 và 2 chúng ta có m nhỏ hơn 0 hoặc m lớn 6 thì thỏa mãn yêu cầu của bài toán. Vậy chúng ta chọn chọn đáp án D. Ok, hay lắm. Đấy tốt rồi. Nhưng nhưng nhưng